Vâng, chào anh Messi. Anh nghĩ sao về việc vòng 13 V-League 2021 bị hoãn để đảm bảo công tác phòng chống dịch? Ồ ồ, điều đó thật sự là quá bất ngờ với cá nhân như tôi và tất cả người hâm mộ Việt Nam nói chung và toàn thể người hâm mộ trên thế giới. Bao nhiêu sự chờ đợi rồi hụt hẫng phải nói là thật khó tả. Bạn biết rồi đấy. Thế anh đánh giá thế nào về danh sách U22 Việt Nam khi các cầu thủ trẻ Nam Định áp đảo? Ồ điều đó là tất nhiên rồi. Vâng chào ông Modinho. Vâng xin chào người hâm mộ Nam Định nhé. Tôi rất vui khi các bạn vẫn còn quan tâm đến cá nhân tôi. Việc tôi bị sa thải là lẽ đương nhiên mà mọi câu lạc bộ đang thay tướng đổi vận ở V-League các bạn cũng thế. Nhưng không sao tôi đã tìm được bến đỗ mới là câu lạc bộ AS Roma. Nhưng trong thâm tâm tôi là muốn huấn luyện cho một câu lạc bộ nào đó ở V-League để một lần được tận mắt khán giả Nam Định tại thiên trường. Khán giả người hâm mộ Nam Định thật tuyệt vời. <laughs> Vâng chào anh Bảy, anh nghĩ sao khi vòng 13 V-League bị hoãn để phòng chống Covid? Quá đáng tiếc, tôi và rất nhiều anh em bạn bè đã chuẩn bị sẵn bia rượu, gà thịt chó để tiệc tùng ăn mừng câu lạc bộ Nam Định Top 3. Nhưng không sao cả. Đó là trách nhiệm chung của liên đoàn để phòng chống Covid đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Chào Louis, sao bạn lại khóc? Thật sự là quá buồn khi vòng 13 chờ đợi nhất lại bị hoãn. Mọi thứ đã chuẩn bị để ăn mừng cho câu lạc bộ mà tôi yêu đó là Nam Định. Bảo sao mà tôi không buồn mà khóc chứ. <laughs>